bạn ờ, đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì hôm nay mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn về một cái vụ gây tranh tranh cãi ở trên chương trình sát thăng gọi vốn à, thì có một bạn kia là bạn gọi vốn 5 tỷ nhưng mà thu nhập thì đến 1 tỷ các bạn tỷ một tháng thì thường người ta sẽ đặt câu hỏi là tại sao chúng ta lại không chờ đợi 5 tháng À, là đủ 5 tỷ mà lại phải đi kêu gọi à, chi để người ta nói này nói nọ thì có thể ở chỗ này nó có sự nhầm lẫn ở chỗ là các bạn này có thể là bạn nói nhầm doanh thu một tháng là một tỷ doanh thu ở đây có nghĩa là doanh thu của công ty của một cái nhà hàng của một cái quán đó có nghĩa là đã bao gồm cái vốn của mình ở trong đó cái lợi nhuận thì chưa biết bao nhiêu tại vì lợi nhuận thì tùy Ờ, vào cái cách ờ, làm ăn của mỗi người nó sẽ có một cái lợi nhuận khác nhau đó còn thu nhập 1 tỷ có nghĩa là trừ hết tất cả các chi phí thì chúng ta thu về túi đúng 1 tỷ đó là cái thu nhập nha các bạn giống như các bạn lãnh lương đó các bạn lãnh lương xong rồi các bạn à, trừ hết chi phí ăn uống tiền này tiền kia các kiểu xăng cộ điện thoại abc các bạn còn dư được bao nhiêu bỏ vô túi để mà tiết kiệm đó thì gọi là à, cái tiền à, thu nhập thì nó giống như vậy đó thì có thể là nhầm lẫn một chút xíu mà dẫn đến là tranh cãi hoặc có thể là không nhầm lẫn à, hoặc có thể là không nhầm lẫn nhưng mà người ta muốn ờ, lên bia thậm chí là à, mình nói với các bạn là cái chương trình đó là chủ yếu là bia qua lại thôi các bạn có nghĩa là quảng cáo qua lại có nghĩa là bên à, mấy ông nhà đầu tư cũng muốn quảng cáo các công ty của ổng còn bên cái mấy cái người bên kêu gọi vốn cũng muốn quảng cáo cái công ty của người ta à, chứ à, thật sự mà nói á, mà để mà làm ăn mà à, gọi là phát triển mà làm giàu đó thì ít có ai mà người ta à, công khai ra lắm các bạn người ta cũng có đi gọi vốn nhưng mà gọi vốn một cách rất là thầm lặng giấu kín với nhau ví dụ như là thì khi các bạn mà ờ, ví dụ như thu nhập các bạn 1 tỷ một tháng các bạn thì cái mối quan hệ của các bạn khá là là ok á nếu mà các bạn không có mối quan hệ đó thì các bạn cũng ờ, vay vay ngân hàng cũng rất là ok luôn chứ không có phải là chứng chứng minh được các bạn chứ không phải nói suông nha thì cũng ok luôn các bạn rất dễ dàng mà xây xây chuyển các dòng tiền à, cho nên là các bạn không cần phải đi mà đi lên trên mạng để mà người này người kia nói này nói nọ các bạn trong khi các bạn có một tỷ một tháng đó năm các bạn 10 tỷ đó các bạn 10 năm là các bạn có được 100 tỷ rồi các bạn thuộc gọi đại gia rồi đó mà các bạn đã để đi người bị người này người kia nói này nói nọ thì cái, cái, cái kiếm tiền để làm cái gì <laughs> à, kiếm tiền để làm cái gì nữa thì uh, chủ yếu là quảng cáo là chính các bạn thấy những cái ờ, giống như là Vingroup đi là một cái công ty lớn thì có rất là nhiều cổ đông cổ đông của đó là cổ đông với dạng cổ phiếu các bạn dạ. cổ phiếu thì không có làm gì được không có ảnh hưởng gì được tới cái ờ, cái mua cái công chuyện làm ăn của người ta hết và khi mà cái công ty mà có nhiều cái người cổ đông mà có cổ phần cao á người ta sẽ có quyền phủ quyết cái quyết định với nhau các bạn thì dẫn đến là nó sẽ gối lắm bạn làm ăn mà phải đi trình qua thằng này thằng kia nọ thì nó sẽ rất là gối à một vài người quyết định thôi nó sẽ rất là dễ hơn đó mà không ai ghi công bố hết ví dụ như người ta đã tính toán sẵn kế hoạch sẵn rồi cái ngày nào đó người ta công bố cái sản phẩm mới ra bắt đầu người ta bán hàng thôi chứ người ta không phải mà đi công bố những cái ý tưởng công bố những cái này cái kia ra trước mặt hoàng quan thiên hạ để mà mà mà ấy hết đã ngang à, cho nên là cái đó nó rất là xàm các bạn ví dụ như các bạn mà có ý tưởng hay các bạn công bố uh, lên trên truyền hình như vậy thì những người đầu tư ở phía bên ngoài những cái thằng bên ngoài mà thấy có tiềm năng nó làm trước các bạn vốn nó mạnh hơn các bạn nó làm hơn như vậy nữa chứ không phải là mà đợi mà làm cái chuyện đó gọi là người ta gọi là bí mật kinh doanh đó. người ta làm gì người ta sẽ làm tới phút cuối người ta mới công bố thôi có thể là có nhiều cổ đông người ta sẽ họp với nhau người ta sẽ nghiên cứu phương án ví dụ bách hóa xanh nào đó các bạn khi mà các bạn biết được bách hóa xanh là nó đã người ta đã nghiên cứu tính toán tất cả các phương án rồi người ta bung ra một cái các bạn mới biết đó. nhà thuốc an khang rồi đó các bạn thấy không người ta bung ra các bạn mới biết chứ không ai mà từ ban đầu mà người ta lại nói ra hết trơn để cho mà, mà đàng quan thiên hạ và đặc biệt là trên tivi cho nên là cái, cái mình thấy thì nó là một cái chương trình vui nghe xem cho nó vui là xem để cho uh, nghe được những cái gì mình học được cái gì mình mình học thôi đó còn riêng mà về về mà à, những cái anh mà đầu tư mà kêu gọi những cái số tiền cực kỳ lớn á, thì thua các bạn dù làm gì làm mấy ông sát thì đương nhiên là mấy ông mấy, mấy ông cũng có tiền nhưng mà làm gì làm mấy ông cũng không muốn người ta hơn ổng cho nên mà ví dụ như các bạn mà lên mà các bạn nói các bạn thu nhập quá trời cao các bạn kêu gọi một số vốn vượt hơn những cái những, những cái chuyện mà của của ổng mấy ổng làm mấy ổng cũng sẽ không đầu tư với các bạn nữa các bạn đi kêu người ta xin gọi là đi xin thì mình phải ở vị trí thấp hơn người ta thì mình mới dễ xin chứ còn mình chỉ xin mà mình đi làm cho người ta cảm giác là người ta bị thấp hơn các bạn tức là người ta không có ờ, có đồng ý đó, cho nên là mình phải nhớ được là như vậy các bạn giống như mình đi xin việc á mình phải ở vị trí thấp mặc dù là hợp tác đó nhưng mà mình phải ở vị trí thấp hơn người ta chứ mình vô mình quát quát à, này kia nọ người ta cảm giác người ta đang bị thấp thế hơn các bạn người ta cũng sẽ không nghe các bạn người ta cũng sẽ không à, thì cũng phải nhớ rằng là cái ông sát trên đó thì cũng có một cái mức giới hạn nào đó thôi chứ mới không phải là mấy ông là tiền bạc vô tận đâu các bạn mấy ông cũng là những cái công ty và những cái công ty đó cũng có uh, gọi là hạn mức ở trên thị trường nó như thế nào thôi chứ không phải là những cái công ty quá trời bờ lớn tiền vô là a mà các bạn lên các bạn muốn kêu nhiêu là các bạn kêu đó. đó thì uh, phải nhớ cái chỗ này nha các bạn chứ không nhiều ông kêu cả trăm tỷ hay là cái gì đó thì thôi cái, cái ông đó nên đi về thôi còn có cái bắt tay chỉ là cái bắt tay vơ chơi thôi chứ còn để mà cho ấy thôi chứ còn không có ờ, đạt được cái gì đâu đó cho nên là làm ăn mà các bạn ờ, đừng có hỏi ai chứ đừng có đi học cái ờ, nhóm ờ, làm giàu này làm giàu kia hay là đi công bố gì cho ai biết hết các bạn tự nghiên cứu của các bạn tự làm rồi các bạn kiếm ai mà tin tưởng đi góp vốn hùng rồi tự nghiên cứu thầm kín với nhau và công bố ra làm được thì thắng không được thì thua chứ không có à, bà đi gao gao trên mạng hay gao gao ở trên đài truyền hình không ý nghĩa gì các bạn không không không có được nếu mà có được đó người ta đã làm trước rồi tại vì sao các bạn đó các bạn đi ra các bạn nói cho người ta biết có nghĩa là các bạn đã bán cái chất xám của người ta một cách không đồng rồi đó nếu mà được đầu tư thì còn may nghe các bạn còn nếu không được đầu tư là coi như mất luôn cái, cái phần phần ý tưởng cái phần sáng tạo cái phần uh, này nọ kia của mình hết cái cái, cái cái cái cái chuyện kinh doanh của mình hết ví dụ như muốn mở cái quán bia mà có phong cách sân vườn phong cách chiêu ban đêm của tây tôi lên nói hết trơn cái thằng khác ở ngoài nghe thấy gì hay sẽ mở y chang vậy các bạn là xong các bạn đâu đừng đủ đủ nghĩ là các bạn đừng nghĩ là thế giới bên ngoài không có ai có tiền hết nha các bạn rất là nhiều người có tiền người ta đang ngồi đó người ta chờ và thường là như vậy các bạn những cái người mà thành công đó, những cái người mà gọi là làm đó, người ta luôn luôn ngồi đó người ta chờ thời cơ chín mùi là người ta bung đó các bạn chứ không ai mà đi uh, ấy ờ, nói cho người ta biết hết trơn đâu nói người ta biết hết trơn rồi làm ăn cái gì nữa làm ăn là mình phải làm ăn là cái thằng thằng giàu thằng nghèo phải kiếm tiền cho cái thằng giàu các bạn đó, thằng nghèo phải kiếm tiền cho cái thằng giàu cái thằng giàu nó không có tự kiếm được cho nên là thằng nghèo là thằng nghèo thằng nghèo là cái thằng không có thông minh bằng cái thằng giàu đó cho nên là nó là như vậy cái cuộc sống luôn luôn là nó như vậy cho nên mà các bạn mà cứ đi bung hết có nghĩa là người ta biết hết có nghĩa là các bạn trở thành một cái người tầm thường các bạn muốn mạnh hơn người ta thì các bạn phải biết nhiều hơn người ta đó thì người ta mới đi làm cho các bạn kiếm tiền về cho các bạn còn ờ, ờ, không thì thôi thua chứ còn ờ, đi làm ăn mà các bạn lên các bạn khai chơi thì thôi mà lưu ý cái chỗ đó nếu mà kêu số gọi mà kêu cái tiền mà nhiều hơn người ta có nữa đó ví dụ như đâu đó những có có những người người ta thu nhập chưa tới 1 tỷ tháng nữa mà các bạn lên kêu mặc dù người ta có trong tay có thể cả trăm tỷ đó các bạn nhưng mà người ta thu nhập người ta không tới đó do ta tích lũy nhiều năm quá rồi chẳng hạn như vậy còn các bạn lên các bạn nói phát một cái các bạn ví dụ như người ta phải có một cái quy mô lớn người ta mới kiếm được một tỷ một tháng trong khi các bạn chỉ có một người mình đó một mình đó mà các bạn kiếm một tỷ một tháng nghĩa là các bạn hơn người ta rất là nhiều rồi đó, người ta cũng sẽ cảm thấy tự ái người ta cũng sẽ cảm thấy tầm lao người ta cũng không có tin nữa các bạn người ta cũng sẽ không có đầu tư đó. gọi là kêu những số vốn mà nó hớp quá các bạn dược quá các bạn vượt quá cái khả năng của người ta không phải là vượt ờ, mà nó gọi là không có đủ tiền thì nó hơi kỳ chứ thật sự là ví dụ như có đủ tiền người ta phải bán gần hết tài sản của người ta mới đủ chẳng hạn vậy thì người ta sao sao làm các bạn trong khi đổi lại cái phần trăm nhỏ xíu trong công ty <laughs> của các bạn thì ờ, nói chung là xem thì cho vui chứ còn mà để à, gọi là có cái yếu tố gì đó khả thi thì không có khả thi không có khả thi thì chủ yếu là quảng cáo ở bên này quảng cáo bên kia quảng cáo là mình sẽ có thể học được những cái à, thuật ngữ ở trong cái ngành kinh doanh là mình có thể học và được cái gì đó mà mình có thể học được các bạn chứ còn mà để mà tạo ra cái động lực cho các cái cái cái người kia thì không các bạn thường người ta sẽ làm ăn mà đã thiếu vốn người ta sẽ âm thầm người ta sẽ kêu gọi ở trong cái nhà của người ta trước sau đó là tới những cái người bạn thân của người ta trước và người ta chỉ kêu gọi một cách thầm lặng ừ tao có cái này làm như vậy như vậy nè như thế nào ừ chứ người ta không bao giờ mà phóng lên trên facebook hay là phóng ở trên kia để mà la lên các bạn tại vì sao làm ăn nó phải có cái rủi ro không có một cái làm ăn nào mà không có một cái rủi ro hết ừ. mà mình có biết làm được hay không ừ. rồi mình bung ra như vậy thằng khác nó dành của mình rồi sao thằng khác nó dành của mình có nghĩa là cái rủi ro đó cạnh tranh với mình là rủi ro rồi còn gì nữa mình đổ tự tiền vô bây giờ thằng kia nó làm cạnh tranh rủi ro mất hết khách hàng này nọ kia là tiêu phá sản luôn các bạn cho nên là nó là như vậy còn cái anh kia chắc là anh lanh quá đó anh lên quá anh nói lộn 1 tỷ một tháng doanh thu là có chứ không phải là không với một cái quán à, đông khách một ngày bán ba bốn chục triệu thì là chuyện rất là bình thường à, mà nếu mà quán ví dụ như bán năm sáu chục ngàn một ly trà sữa mình thấy người ta cũng uống rất là đông đó các bạn chứ không phải là ít đâu ngày ba bốn trăm ly thì nó sẽ ra được số ba bốn mươi triệu thôi thì ý là chuyện đó là quán đắt nha các bạn mà nếu ba bốn trăm ly á, thì nó sẽ thuộc về cái quán được à, nổi tiếng và người ta sẽ biết đến các bạn người sẽ biết đến à, không cần phải đi quảng cáo nữa lúc đó là à, đó nó đã tự quảng cáo cho nó rồi đó. còn nếu mà người ta không biết đến thì nó hơi à, hơi phi lý hơi phi lý chút xíu thì đương nhiên thì anh ừ sẵn chỗ này có rất nhiều người khôn đó các bạn người ta làm nghề coi như là bây giờ người ta làm nghề kêu gọi vốn luôn chứ người ta không có làm cái nghề khác nữa à, ví dụ như là các bạn mở cái quán cà phê à, có 100 triệu thôi thì các bạn nói lên 200 rồi các bạn kêu gọi đầu tư ờ, trăm triệu cho 50 phần trăm cổ phần cái kia bỏ vô trăm triệu các bạn rút vốn về các các bạn tự nhiên có cái quán cà phê mà được sở hữu 50 trăm không có bỏ một cách nào hết thì đó cũng là một cái nghệ thuật kinh doanh bằng cách là đi gọi vốn ừ. ví dụ như công ty bạn có 2 tỷ thôi các bạn kêu gọi à, 5 tỷ cho 50 phần trăm cổ phần doanh thu cái ABC gì đó các bạn vẽ bóng nói nói khoét lên thì các bạn rút hết vốn về các bạn vẫn được cái công ty <laughs> đó cho nên là à, cũng hay đó mình thấy nó cũng hay thì đó là những gì ờ, mình có thể ờ, chia sẻ được với các bạn thì hy vọng là à, có thể giúp ích được cho các bạn giải đáp được một phần cái thắc mắc về cái anh kia à, gây tranh cãi trong những ngày hôm nay à, xin cảm ơn và các bạn đã lắng nghe